ở ngoài mình ờ, ở ngoài mình ờ, thắng là chỗ em nói đèn xanh đỏ ra là đàn ông đi làm không đi cào sốt và ở nhà là đánh bài đánh bài và ờ, cặp này kia lắm đó về thì vợ là vợ mình đi thì vợ khác trời cũng đầy đầy luôn nói chung là hầu như là vậy luôn cũng ừ, khủng lắm Chúng thấy ghê lắm ở đây cái ngày ngã ba này có tráp nhiều nè ừ. dẫu cho với tình yêu trước vết thương của em vẫn còn Cả anh ơi bao lâu mới đến dưới rêu không cái bãi này nước cạn dưới rêu không bãi này nước cạn thấy không cá măng cá chép hoặc là cá tráp luôn á tráp luôn á không bãi này nước cạn bự á.

mang dây đơn, dèo dây đơn dây gân xuống tí nữa mình lấy sau ở này có chét cá măng có cháo nhiều lắm cháo hả đáp hả Được, hay chụp bên kia nha đó vô đó thấy nó theo nguyên đường nước vậy nè à. đừng có sóc nữa lưỡi yếu lắm chét á không chạy không gục đầu vô chào đi ra đi ra cái đầu nó luôn đi đứng không vững nó táp nổ rầm rầm ghê bự ha má kỳ lạ hôm nay cá tráp nó ăn <laughs> ăn, ăn, ăn bóp không ăn mùi mùi táp mùi nổi quá trời nãy giờ ăn hai con đường này hả bãi cạn rồi phải không này cá tráp nó ra đây nó nó nằm mấy cái cái măng cái chét không thấy đâu nữa. có dây nè dèo cho nó xuống tí vòng lui mình lấy má lại đánh cái này hoài trời không lẽ anh đánh mồi này hoài chắc <laughs> em cứng quá giờ không xả luôn hả cho nó chạy cho vui đủ mà <laughs> chạy cho vui chưa anh vui chứ chém vậy mới đã chém nhỏ là nhảy rồi chạy lượng vậy không phải chém chém lớn rồi nằm ngoài cây ra ừ. có diện mặt anh năng màu chìm không làm biến thay màu quá gục cần không gục đầu cần không chét không chét bự đi tráp ở chẻm nhỏ có đường kéo không dây mấy chấm hả một chấm năm lần kéo lên luôn cầm cầm dây kéo lên luôn cần bứng dụ dụ một chút chắc cũng lên có ổ nằm đó à, may xả rắc đó vừa nói xả rắc thôi kéo quát lưỡi này à. thay à hả chém nó thả cho rồi nhỏ quá vô bự đấy từ từ thôi ừ? không không nhảy mà nhỏ gì nó nhảy lên bờ ung ung ung rồi cá hồn lên bờ luôn đi cỡ rong ra chuồng cho đẹp rồi rồi tối sau nó vô nhanh quá vậy clip gần một tiếng rồi clip nghi nghi lắm mà gỡ rong ra nói chụp hình gì thấy gớm không thấy con mồi đâu luôn người ta chụp lưng con mồi giống như câu rong vậy á câu bằng rong hả à? măng chét hay gì ta con này nó biết cuốn trà luôn á cháo đây wow có mơ máy có nó ăn liền má gì nhẹ nhàng trời má <laughs> cá ốm nhòm mà ổng dánh luôn à không hiểu đéo chạy được cái miếng nào luôn nằm dưới chân cống luôn có gạch sát đáy không bi kết có đi đụng đáy không đủ còn ăn nè đến câu thử con tôm mềm coi Má chưa bao giờ dính cá chép mồi mềm cái cá nãy rồi nó giận ba mẹ nó hay gì nếu chạy miếng nào